Thế mình coi xin ờ, kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan nhé ờ, <clears throat> cũng lâu lắm rồi ờ, không ờ, livestream vườn lan nay mình livestream để nói chuyện với cả nhà một chút tình yêu với hoa lan thì sẽ không bao giờ uh, thay đổi luôn luôn đam mê và cháy hết mình chào chị Đinh Hương nhá chào tất cả mọi người em vẫn cứ là một người uh, nông dân nhé cả nhà chào em chào thím ạ vẫn cứ uh, chăm sóc các tình yêu cả nhà nhá <clears throat> chúc thím buổi chiều vui vẻ nhá À, nhiều người ờ, nói là Mạnh Còi ờ, bỏ cuộc chơi rồi là tháo chạy hết lan rồi. Nhưng cả nhà nhìn vườn của em xem là đã tháo thế nào chưa? Đấy. Em vẫn đam mê và kinh doanh làm sao em không bao giờ em bỏ cuộc đâu cả nhà nhé. Đấy. Vâng, vườn của em tổng là 1.500 mét nhé chị nhé Chào tất cả mọi người ạ vâng. từ nhanh với em à. Tắc à Đấy. Rất là tuyệt vời nhá Toàn bộ ờ, những cây bạch tuyết em nhân ra và các loại giống em vẫn giữ và nuôi trồng không bán nha cả nhà cả nhà nhìn cả nhà biết rồi đấy vâng đây còn khô này tô đằng tô đằng này tưới đi em hiếu ờ, đang ờ, ngắm hoa vườn hiếu chào bà con đi chào bà con mạnh nhá hiếu vẫn yêu nghề lắm cả nhà nhé hiếu vẫn chăm lan hồng kim chi nở vào những ngày tàn đấy mọi người Em ờ, Ngọc Linh ờ, muốn anh kỷ niệm ờ, thì cũng đơn giản thôi em Nếu em ở gần thì em đến vườn anh nhé Hồng Trương Chi nở vào ngày à, của... ngày tàn cũng được 15 20 ngày rồi. Đấy, tất cả đây là những cái à, cố hương em vẫn giữ nhá. Cố hương nhà em năm nay rất là đẹp. Em vẫn giữ để chăm sóc. Đấy, và đây là những những bông vọng xưa vẫn nuôi trồng, Đấy, rất là chi là đẹp. Xẻ xanh rất nhiều luôn. Đây em ờ, không bán Em để làm giống À ở xa thì em thông cảm cho em nhé Hiếu tưới đi em Hiếu ơi Hiếu Tưới đi Rất tuyệt vời luôn mọi người nhé toàn bộ đây là bồng lai cả nhà này đấy cả nhà thấy không bồng lai nhà em nuôi rất là đẹp luôn ạ vâng đấy. toàn bộ đây là bồng lai nhá chào anh à, Tuấn Đỏ nhá bồng lai đẹp không cả nhà đó quá tuyệt vời luôn bồng lai nhà em đấy ạ năm nay bồng lai cho ra hoa để ngắm nhá cả nhà nhá để cả nhà cùng à, được à, thưởng thức nhá chào 54 người đang xem like của em Mạnh nhá. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Đấy, em sẽ quay vườn bên này cho cả nhà xem nhé. Đây cả nhà nhìn đây đấy vườn nhà em đây đấy dàn lan còn nguyên luôn nhá đấy cả nhà thấy chưa đấy vẫn cứ là rực rỡ bồng lai bạch tuyết và các dòng cao cấp em còn nguyên luôn nhé các bác nhé Đấy, để nhiều anh thì em đừng thắc mắc là Chú Mạnh dạo này bán hết lan rồi à hay là à, bán tháo lan rồi Nhưng mà các bạn không đến vườn nên các bạn không thể biết được Đấy Tất cả những cái cây nái bạch tuyết Bảo Duy không tên và các loại khác còn nguyên Mình không bán Đấy các bác thấy chưa Đấy. Đây toàn những cây nái bạch tuyết này Đấy. Xen kẽ vào là ít uh, kiếm phan trí Rất là khủng Ờ, Binh Ngọc ờ, lúc nào uh, qua qua anh uh, uh, lấy ít về chơi Tết em nhé. Uh, đối với em thì mình phải biết được là từ đâu mình có nên là mình sẽ không bao giờ mình bỏ nó thực sự là rất là tội cháu vi quốc khánh nhá mình sẽ đam mê đến hết cuộc đời luôn đấy còn à, thị trường ra sao thì mình cũng phải chấp nhận thôi nhưng mà đam mê thì không bao giờ bỏ được năm nay hồng nguyên thủy này rất nhiều luôn cả nhà này hồng nguyên thủy năm nay sẽ cho ra hoa hết để cả nhà cùng ngắm một vườn hoa hồng nguyên thủy rất chi là đẹp đấy ok ngọc ơi tưởng gì cái đấy thì đơn giản thôi em ơi quan trọng là em có ở ngoài bắc này để mà chăm được nó không ấy hay là dàn này không có thì treo ở đâu đúng không năm cái trắng ngọc sơn đấy HO Phú Thọ nhà em còn rất nhiều chào Việt nhá đấy ôi chào mấy ngày Tết thì làm gì có hoa đâu em nó đến tháng ờ, tư tháng 5 bắt đầu ra hoa cơ cả nhà nhìn nhá đấy hàng ờ, vạn kỳ HO em còn rất nhiều lan luôn đấy em không có bán đâu ạ đấy vẫn cứ chăm sóc bình thường nhưng người ta thì không hiệu quả nữa là người ta đã bỏ cuộc chơi rồi nhưng mà với em thì vẫn cứ chăm sóc bình thường không bỏ em vẫn cứ thuê người chăm sóc bình thường nhé cả nhà đam mê là bất tận luôn ạ hoa đồ phú thọ được tới sẽ cho ra hoa để cả nhà cùng ngắm Cả nhà mình thấy chưa? Chào em ờ, Giai Dương Đình Nguyễn nha Chúc cả nhà buổi chiều luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc nha Ok Ngọc nha Đến ờ, tháng 5, tháng 6, tháng 7 nha em nhé Có hoa Này ờ, Vẫn cứ luôn yêu nghề yêu đam mê không bao giờ thay đổi lại vậy rồi cái này thẳng à để mai anh cho thợ thay thay cái dây đi nhá dây lắm rêu quá Đấy, bạch tuyết đẹp không cả nhà Này có em hiếu xuống Tưới lan Thợ nào Ừ